Tôi muốn tìm một thứ gì đó Một thứ gì đó đặc biệt Một thứ gì đó tuyệt vời Một thứ gì đó thật thần kỳ Là một con cá sấu biết hát Đừng có lo, tôi sẽ quay lại Nếu có ai hỏi thì nói cậu là Thú Nhật Bông Chào mừng về nhà mới Đây là con cá sấu của tôi Lyle Mau lên cơm, về đi, trễ rồi Cõi không nguy hiểm đâu Đó là một con cá sấu Cõi cô đơn giống như con Ê, cậu thức chưa? Cõi không biết nói, nhưng hát hay lắm At the top of the world tonight When no one ever has to hide wow! Con nguyên con cá sấu ở trong nhà của mình ô oh. oh, trời Lion à. Anh thực sự không thể hiểu nổi Tự nhiên có một con cá sấu sống trên các máy Đúng thiệt Cậu quá là đỉnh luôn Chính quyền thành phố cần phải làm gì đó Từ khi cậu ấy tới Cậu ấy giúp con thay đổi mọi thứ Không chỉ mình con ba mẹ cũng vậy Trốn đi Chúng ta phải cho mọi người thấy cậu ấy không đáng sợ Các đơn vị chú ý phát hiện con cá sấu ngồi trên mô tô Lyle Lyle chú cá sấu biết hát khởi chiếu tại rạp vào ngày 4 tháng 11, 2022.